Xin chào toàn thể anh em thì uh, tiếp tục quay trở lại về cái môn chơi tài xỉu thì đối với một số anh em mà làm tay con vừa rồi cũng gọi điện hỏi tôi rất là nhiều à, hỏi tôi là có những cái bộ đồ nào mới nhất và cao cấp nhất để giúp cho anh em có thể áp dụng vào những cái sân chơi tài xỉu hoàn toàn của người ta trong khi đó là anh em vào trong những sân chơi ấy là nắp và đĩa quân hột là của người ta rồi và người ta cũng không cho anh em chạm tay vào những hồ tài xỉu thì uh, làm cách nào để giúp cho anh em có thể thắng được những cái sân chơi tài xỉu đấy thì đến đoạn video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em một cái bộ đồ hoàn toàn rất là cao cấp thì anh em có thể theo dõi dưới màn hình đây đây là những cái dòng điện thoại nghe hồ tài xỉu hay còn gọi là những điện thoại phân tích về âm thanh hồ tài xỉu thì à, những chiếc điện thoại này thì à, anh em có thể nắp sim vào anh em nghe gọi hoàn toàn là bình thường và nó có thêm một cái chế độ thứ hai là sau khi nhà cái người ta nắp xong những tiếng hồ tài xỉu tự động nó thu toàn bộ âm thanh của những cái hồ tài xỉu ấy sau đó là nó phân tích về âm thanh và sau đó là chuyển sang chế độ là báo dung cho anh em thì trên nguyên lý hoạt động của máy điện thoại này báo một dung thì anh em sẽ đánh tôi là về xỉu máy báo hai tung thì anh em sẽ đánh cho tôi là về tài thì bây giờ tôi sẽ test luôn về những cái dòng điện thoại nghèo tài xỉu này để cho anh em thấy được xem nó có hiệu quả hay không để anh em áp dụng vào những sân chơi tài xỉu của anh em này thì đây là tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh em về những cái bộ hột tài xỉu chợ hoàn toàn bình thường bây giờ tôi sẽ bốc ra ba hột ngẫu nhiên bình thường để test luôn cho anh em này thì ờ, các bước thông thường ở những cái sân chơi của anh em người ta một là thử lâm châm này về quân hột hay là về chén đĩa này cả lắp luôn cho anh em này đối với lâm châm là hoàn toàn là không hít này những cái hột mà lâm châm hít này anh em nhìn không và bước tiếp theo người ta sẽ xoay đèn về quân hột thì anh em chú ý theo dõi qua video này những cái hột trợ hoàn toàn trong suốt anh em nhìn rõ không anh em nhìn thấy không hột hoàn toàn trong suốt như này là những cái hột hoàn toàn là xanh chín bình thường còn những cái hột mà đục là do cái chất liệu con hột nó kém và thứ hai nữa là những cái sân chơi đấy người ta sử dụng những cái đồ chơi liên quan đến công chuyện rồi anh em nhìn thấy không những hột trợ hoàn toàn trong suốt này về đĩa thì anh em có thể dùng đèn anh em xoay này những chiếc đĩa hoàn toàn bình thường thì ánh sáng có thể xoay xuyên qua như này anh em nhìn rõ không bước tiếp theo người ta sẽ thử về nước muối này tất cả những hột này là đều nổi đều cho anh em này về các mặt này anh em nhìn không bây giờ tôi sẽ vớt ra để test luôn cho anh em này về lắp thì anh em có thể là thử lâm châm và anh em đổ trực tiếp cái nước này vào để tránh một số anh em mà theo dõi qua video của tôi ấy, <clears throat> thì anh em <clears throat> lo ngại là tôi sử dụng những chiếc nắp camera để tôi đổ trực tiếp nước muối vào cho anh em xem ấy. Giờ tôi sẽ nấu khô cái nắp ra để test luôn cho anh em này sau khi nắp đĩa quân hột của người ta như này thì anh em chỉ cần làm sao vào trong những sân chơi ấy, anh em mang tôi những cái dòng điện thoại này và anh em đeo vào trong người và anh em đứng cách xa là từ 3 cho 5 mét thì uh, sau khi nhà cái nó nắp xong là nó tự nó báo cho anh em về những bán tài xỉu thì uh, nguyên lý của nó là báo một dung thì uh, về xỉu mà báo hai dung thì anh em sẽ đánh cho tôi là về tài bây giờ tôi sẽ bật cái chế độ thứ hai lên để test luôn cho anh em thì bây giờ tôi để trực tiếp vào đây để cho anh em cảm nhận luôn về cái nhịp chung của những cái dòng điện thoại này thì à, tôi test cho anh em tiếng đầu tiên này máy điện thoại báo tôi là hai rung thì anh em sẽ đánh cho tôi là về tài này mở tiếng đầu tiên xong có chuẩn xác này 44 và 3 11 nút điểm tài tiếng tiếp theo anh em này ở đây ai nắp được không quan trọng về người nắp máy báo là một chung thì anh em sẽ đánh cho tôi là về xỉu này mở anh em xem này 22 và 5 là 9 nút điểm xỉu tiếng tiếp theo anh em này điện thoại báo tôi là hai dung thì anh em biết rồi hai dung anh em lại đánh cho tôi là về tài này mở anh em xem này 2 4 và 5 11 nút điểm tài tiếng tiếp theo anh em này máy lại tiếp tục báo tôi là hai dung thì anh em lại đánh đề tài rồi mời anh em xem này một bốn và sáu mười một nút điểm tài tiếng tiếp theo anh em này máy báo tôi là một dung thì anh em sẽ đánh tôi là về xỉu mở tiếng tiếp theo anh em này một hai và ba sáu nút điểm xỉu thì đây tôi để trực tiếp vào đây để cho anh em cảm nhận luôn về nhịp dung của nó còn khi anh em đeo trong người ấy là anh em hoàn toàn là không thể nào anh em nghe nhịp rung của nó và người ngồi bên cạnh hoặc anh em chơi đêm tối là anh em yên tâm bây giờ tôi sẽ cầm trực tiếp lên để tôi test luôn cho anh em này để anh em chú ý là xem có nghe nhịp rung của những cái dòng này hay không tiếp theo anh em này anh em nghe nhịp rung nó không máy báo tôi là một rung thì anh em đánh cho tôi là phải xỉu này mở anh em xem này như thế này là bị phản này bị sai này tiếng tiếp theo anh em này thì tôi nói qua anh em là tất cả những cái dòng này không thể nào nó chỉ chuẩn xác được cho anh em là 100% được nó chỉ đạt cho anh em từ 70 cho đến 80 85 phần trăm thôi tiếng tiếp theo anh em này như thế này máy lại tiếp tục báo tôi là một dung thì anh em sẽ đánh tôi là phải xỉu này mở anh em xem này hai ba và năm đấy anh em thua tiếng trước cái này anh em gỡ lại tiếng sau này tiếng tiếp theo anh em này máy báo tôi là hai dung thì anh em đánh cho tôi tiếng đài này mở anh em xem này ba bốn và năm 12 nút điểm tài bây giờ tôi sẽ để trực tiếp đây test anh em một hai đến cuối này máy báo của tôi là một dung thì anh em sẽ đánh cho tôi là về xỉu rồi mở anh em xem này 22 và 4 8 nút điểm xỉu test anh em tiếng cuối này điện thoại báo hai dung thì anh em sẽ đánh cho tôi là về tài này anh em đánh cho tôi tất tay đến tài rồi anh em nghĩ này mở anh em xem này 55 và 4 là 14 à, nút điểm tài thì à, anh em có thể theo dõi qua video ngày hôm nay mà anh em không hiểu chỗ nào thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho tôi qua số điện thoại đây 0962 à, 0969 22 tứ quý 3 hoặc 0962 19 tứ quý 5 thì hiện tại là tôi có hai cơ sở một là bến xem miền Đông Sài Gòn hai là bến xe mỹ đình hà nội thì anh em nào gần thì anh em nên trực tiếp cơ sở để anh em xem về những cái dòng điện thoại nghèo tài xỉu này thì ngoài ra thì anh em nên thì anh em có thể tham khảo tất cả những cái đồ chơi liên quan công nghệ từ lắp camera hoặc là những cái hộp tài xỉu báo dung không tan hoặc đĩa khiển thì à, anh em xem qua video nhấn nút like đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video sau của tôi xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo đấy